giống như cóc là gì con la làm giàu cho nó trong khi nó bỏ đáng gì đâu đúng không thì đó là phát food chứ là gì cái gì tạo ra cái hamburger có phải là bánh mì thịt rau với mấy cái formiber không đúng chưa vậy thì một cái hamburger gì cho zimmer phải liếm nó phải heo thì vậy thì trong gì bánh mì ok thịt vậy thôi rau bơ bỏ này <laughs> du lịch tận hưởng cuộc sống tiếp thu văn hóa thế giới học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái Zimmer. Tự hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch, Duy Nguyễn, THOL. Rồi, xin chào mấy em. Video cuối của ngày hôm nay thì anh sẽ làm về chủ đề thực phẩm. Nha, chủ đề thực phẩm của Mỹ nói thật ra nó chữ Mỹ cho nó có tính chất thương mại thôi chứ cái chỗ anh nó chưa đầy cho Mỹ tại vì à, ở mỹ là 50 tiểu bang thì mình ở một tiểu bang này thì nó không thể đại diện cho mỹ mỹ là đa văn hóa và đa sắc tộc thì chúng ta cần phải đi ít nhất là 25 tiểu bang mà muốn đi 25 tiểu bang thì bạn bè phải có 250 ngàn đô nha đợi chút xíu nha cái xứ mỹ và xứ việt nam việt cần cái cái cái xứ mỹ hay xứ việt nam gì đó thì cũng cần phải có liên body của bvt nha em đi đâu cũng phải có cái này đó là thói quen mà các bạn à, xem video của duy Nhiệt, bạn nhớ nguyên tắc của duy nha đi du lịch nó phải nhẹ nó phải nhẹ nhàng giống như giờ nè hôm qua ghé mò mua mấy cái quần xì mà việt nam cái quần xì thôi ở nước ngoài có underwear cái gì đó tommy tommy à, hai hai hai figure gì đó nói chung người ta cũng biết cả cái hãng gì nữa có một CK này biết thôi đó CK này biết đó tommy nó bán nóc vậy là ba nói chung là nó nó nó thiệt với mày ở bên Việt Nam này á cái quần xì mà hiệu ờ, CK này nó treo nó, nó trịnh trọng lắm còn ở trong ờ, cái mò anh mua đó trời đất cơ mẹ mấy thằng mễ đâu á nó lụm đâu nó quăng từ lưa không chưa á nó quá lạ xứ văn minh này sao tụi bay lửa đâu lửa đồ kỹ trời cái này là khen hay chơi mà không biết khen hay chơi tùy nhận định thôi tức là tụi nó cái này tao để trên kệ nó giống như kệ bánh rau rồi đó xong rồi tụi nó lựa tụi nó coi nhảy bóc bóc bóc rồi quăng tụi nó rớt rớt rồi vòng vòng dưới đất quá trời vậy nè rồi xong rồi chỗ này bỏ chỗ kia đó thì nói chung á mỹ thịnh văn minh thôi nó thành mấy đầu đất này nó nó làm vậy đó tự nhiên cái chỗ ví dụ quần xì màu trắng thì mày lửa xong mày phải là bỏ chỗ màu trắng mới đúng tự nhiên quần xì màu trắng rồi bỏ chỗ màu đen mà thậm chí nó chơi còn hài nữa nó bóc ra mấy em mới nó có mặt không nữa nha trời ơi ở ngoài đề cái màu trắng ở trong toàn đen không con hoặc là ở ngoài đề màu trắng ở trong có hai cái trắng một cái đen một cái vàng trời ơi ông nội giờ ông nội cái đó là sự thật nó vậy thôi mấy cái mo là một cái chợ mà hôm nay nó mua đồ trong mo vậy đó còn có mấy cái cùi trong mo nữa mấy em mà tao dám đi mấy chỗ đó tao thiệt luôn á tại vì bên mỹ mà nó nó nó nó, nó đa văn hóa đa sắc tộc em đi mấy cái chỗ cùi cùi cũng sợ nên nên không dám khám phá đâu ba không có dám liều mạng đi vô khu ổ chuột đâu ông nội đó ủa tao làm gì vậy tao không hết thôi nói tóm lại câu đi gì đi cho nó nhẹ nhàng đúng không mua xài xong rồi quăng luôn đi không ai giặt được đâu ở bên này á kiếm cho giặt không có ví dụ như bên việt nam đi còn còn gì giặt giết thì nổi chứ bên này nó thật sự bạn chỉ đi nha các bạn nào coi video này thì bạn chỉ đi bên này đi du lịch lâu ngày giặt đồ sao tao nói thiệt quần mặc năm ngày rồi đó mà bên đây được cái là khí hậu lạnh nó sạch nó không ra mồ hôi xong rồi mình về cái mình hấp lại mình cứ bỏ trong máy máy máy sấy á không phải máy sấy máy gì á mình hấp xong mình xịt dầu thơm lên ở bên này dầu thơm cái bèo về ra mua một chai chừng ờ, thiệt bằng trăm đô xịt bao, bao bao bao nhiêu luôn còn mấy cái quần này nó rẻ lắm em ở Việt Nam cái thì ờ, gần triệu còn đóng này đây nhiêu để từ từ cái giá đồng tiêu rồi à đây 40 đồng 40 đồng ba cái còn này nhiêu cái này 39 đồng chấm năm bốn cái hai bốn cái rẻ bèo nên là bên này á thật sự nó hàng hóa không mắc hàng hóa không mắc còn còn Việt Nam mình nó hàng nhập hàng nhập nó mắc hơn nha các bạn nói chung á cái cuộc sống bên này bây giờ mình nói về phút cùi vậy ha phút nó có hai loại mấy mình làm phút uh, ờ, cùi với phút sau từ từ mình làm cho nó ra nhiều video thôi chứ nói chung anh đi uh, chuyến này anh tốn mấy trăm triệu thì gọi vốn mấy cái video nó up lên với chừng nào kiếm được mấy trăm triệu thôi cho nói chung thôi em chịu khó coi đi xe nhiều để cho em gỡ vốn anh mốt đi tiếp nha <laughs> mốt đi tiếp qua mấy chỗ khác anh, anh, anh review tiếp bây giờ food á ở bên mỹ đặc trưng của mỹ là gì mà KFC McDonald vậy đó thôi nó kêu là fast food nó là kêu là fast food thì bây giờ đó cuộc sống mà nó, nó gọi là nó vội vã một cái xã hội người ta phải đi làm người ta mới có tiền chứ không phải nào ăn mẹ rảnh đi chợ anh nói thiệt chứ mẹ nhiều khi một cái xã hội á thất nghiệp mới rảnh đi chợ trời ơi ở việt nam người hầu kẻ hạ qua bên đây phải đi chợ khổ như quỷ vậy đó thất nghiệp mới rảnh đi chợ vậy thì fast food fast food nó có nhiều loại fast food giống như chip cũng kêu là fast food chip là gì ta kiểu bánh bánh nắp à nắp gì đó à mấy đó đó thì mấy cái đó là fast food có hại đúng không có hại thì mấy thằng nào ăn fast food đó là mấy ngu có gì thôi chứ gì nữa giống như cốc là gì con cao la, làm giàu cho nó trong khi nó bỏ béo gì đâu đúng không thì cái đó là fast food chứ là gì thì cái đó ăn đó là là, là chip là gà chip này khác chip kia <laughs> đúng không các bạn nhưng mà fast food đâu có tội nên những người đó ừ ăn fast food là béo là mập ngu luôn What? ngu luôn cái gì nữa fast food rất là nhiều loại ông nói được câu này phải hiểu fast food đó là cái gì ví dụ như bây giờ bây giờ mình là chân tập gym thì mình biết người ta người thường người ta không biết mà người ta người thường người ta không biết tao bị nhồi sọ đâm tao ngu thì mình là người tập gym mình khai phá nó mình phải đam nó tỉnh được đúng chưa vậy thì á các bạn sẽ thấy hình ảnh của Duy Nguyễn ăn hamburger đi qua đây không mà hamburger sao đi Mỹ đi Mỹ là ăn hamburger vậy đâu không nói nhiều nữa đi Mỹ là ăn chicken đi Mỹ là fan biết là gà là bò đó tại mấy cái đó là mấy cái Mỹ là nó đặc trưng cho Mỹ gà hay đô là đặc trưng cho Mỹ bạn đi qua Mỹ bạn phải trải nghiệm gà hai đô còn làm món gì tùy các bạn còn còn hamburger nó cũng là đặc trưng của mỹ luôn hamburger nó bán nhan nhản nó bán quá nhiều nó bán quá nhiều ăn cái hamburger tốn có nó giống ổ mì ổ bánh mì việt nam nó giống ổ bánh mì việt nam đó nhưng mà cái cái hamburger đó thì nó có heo thi không tùy mà ăn hamburger gì có heo thi không mình che che hỏi nè cái gì tạo ra cái hamburger có phải là bánh mì thịt rau với mấy cái phô mai bơ không đúng chưa vậy thì một cái hamburger dành cho Zimmer nó phải lean nó phải heo thầy vậy thì cần gì bánh mì ok thịt vậy thôi rau bơ bỏ này nope. tao nấu ăn đi tao ăn đâu trời lạnh chết mẹ ăn bơ cho mặt rồi <laughs> vậy thì bánh mì ăn bao nhiêu ăn vừa vừa thôi yes. ăn nhiều quá nó mập không ơi hiểu không bánh mì ăn vừa hai slab bánh mì mỏng mỏng thôi đó vậy thịt cái vấn đề nguy hiểm là thịt thịt nó xay ra biết thịt gì đúng không yes. dân mỹ biết sao tôi biết được tôi dân việt nam mà tôi qua tôi biết nhìn hình tôi chỉ thôi nhưng mà cũng xíu đó nhìn ví dụ như bacon bacon là gì thịt ba chỉ không ăn được phở không à thịt nó bầm đó mà phải mà vậy thì cái miếng thịt của cái hamburger nó giống như miếng xíu mại ở việt nam thôi đúng không nó giống như cái miếng xíu mại bánh, bánh mì phải có ba t đàn ông phải có máu dê trong người đã vậy thì ba t là gì không ăn được phải biết xíu mại là gì hên xui xíu mại làm thịt không thì ăn được xíu mại làm từ thịt trộn mỡ ăn không được uh -oh. nha vậy thì muốn ăn một cái hamburger healthy thì chúng ta phải như thế nào đó chúng ta phải chọn cái bánh mì nó tốt và chúng ta chọn tiếp là cái thịt nó ok nha chúng ta phải chọn cái thịt nó ok là thịt nạc thôi đừng có chọn thịt mệt nó chỉ các bạn hamburger vì cái miếng hamburger có 4 đồng 4 đồng đúng không 4 đồng xong bữa trưa 4 đồng với gì cho nó suối cho nó suối có chỗ nó cho nó suối free có chỗ nó bán suối tùy còn không uống nước suối thì uống amino uống bca uống cốc gì ba cái quan trọng là cái gì bạn phối cho bạn fast food bằng như thế nào cho nó nhanh mà cái fast food nó tiện lợi nó tiện lợi nó giúp cho người ta tiết kiệm thời gian và tiết kiệm thời gian người ta mới đi làm kiếm ra nhiều tiền thì đời sống họ mới khá được chứ bây giờ sống mà em có tiền sao khá được tụi em có thắc mắc là tại sao anh Di ở ở xứ Mỹ mà anh Di ăn to đó lớn không yên tâm đi đây Mỹ trắng không có hiểu tiếng Việt không ơi không lắm tưởng mình đang làm gì à lợi thế lắm em vậy tìm cái đề fast food mà anh hiểu chưa thì cái video này nó về ẩm thực phát food vậy phát food nó làm nhanh quá nó có vệ sinh hay không nó có vệ sinh hay không thì anh chỉ nói em câu gì farm ở trên đời này thì không có gì là tuyệt đối nữa. nhưng mà ở cái xứ mỹ này nè mà tụi em còn sợ vấn đề vệ sinh nữa là thôi không một xứ nào sống được anh chỉ nói như thế thôi em tại vì cái xứ mỹ này nè vấn đề vệ sinh nó cực kỳ nghiêm ngặt đúng không cực kỳ nghiêm ngặt anh làm với nó gần chục năm vấn đề tao thiệt mày vệ sinh trong cái hộp này thôi là cực kỳ nghiêm ngặt đừng có đồ ăn còn các bạn nói là ừ à, ở Việt Nam ăn đồ tươi ở bên đây ăn đồ độc hay là ăn đồ gì đó thì cái đó là bạn đang nói ngược bạn đang nói ngược là thật sự cái gì cũng vậy thôi mình nói chuyện thì nó khách quan và nó có cái kiến thức đúng không để cái được được đồ ăn thức uống mà nó nhập vô thị trường của Mỹ không phải là đơn giản tại vì sao tao nó giàu quá mà giàu có quyền mình cần nó nó cần mình đâu đúng không mình cần nó nó cần mình đâu nên bây giờ nói nói chung á trong vấn đề thực phẩm của bên mỹ thì nó đa dạng hàng quán rất là nhiều bà không sợ đói bà không sợ đói mật độ hàng quán nó rất là đông mà trong hàng quán của nó cũng rất là sạch sẽ thì hiện giờ tính bữa ăn đơn giản nè ví dụ như giờ sống bên mỹ trưa ăn hamburger chiều ăn phở sáng ăn gì ta sáng ăn gì thôi giờ mình mình mình mình mình phân tích khác đi sáng ăn hamburger trưa ăn phở chiều ăn bít tết hết nhiều tiền hết nhiều tiền men hamburger cho 4 đồng phở cho 11 11 đồng cộng lên 15 đồng bít tết cho 20 đồng 11 15 35 đồng tiền tiếp cho 5 đồng nữa 40 đồng chết mẹ cũng hơi mắc mắc rồi mày ăn gì hơi bị sang ta oh, really? thôi cái bài toán này tính lại đi bài toán này nói chung là ghi ờ, đứng ờ, ở trên góc độ mà du khách á ghi tính chính xác dù các bạn là dân địa phương ở đây á thì các bạn sẽ tính toán một cách chính xác nhưng mà quan điểm của Di á thấy đồ ăn ngoài đây nó rẻ quá thấy nó rẻ quá mà nó rẻ mà nó sao nó tạo được cái sự tiện lợi cho người cho cho cho người dân cái đó điều đó rất là tốt điều đó rất là tốt đồ ăn nó không mắc bạn để bạn bạn có được một cái một cái một cái đồ ăn mà gọi là ở một cái khối lượng calorie và chất lượng tương đương á mà ở ở Việt Nam cũng chưa hẳn là rẻ đâu đó. nên cái trong cái video về phở chỉ có nói rồi Thì bạn so tao phở Việt Nam hai chục với bạn so tao phở bên này mà 200 ngàn á, thì nó quá ư là tầm bậy nó quá ư tầm bậy tại cái tao phở hai chục ngàn bạn không được món món cẳng của tao phở bên này nữa so so so so ngang chứ không có so kiểu đó nên thật sự về à, duy cảm thấy vấn đề food vấn đề thực phẩm mà đồ ăn nhanh ở bên mỹ thì nó nhiều loại lắm chúng ta ăn như thế nào là do cái kiến thức chúng ta thôi nó cái xứ này là cái xứ mà nói chung á mình phải mình phải bắt kịp được với nó mình mới sống được mình phải hòa nhập được với nó mình mới sống được còn mình không có kiến thức á mình mình bị tụt hậu chết liền ví dụ giờ bạn ở bên mỹ mà bạn không biết được calorie đúng không vậy tao hỏi bao nhiêu bạn ở mỹ bạn biết được khái niệm calorie rồi tên cáp phát là cái gì thì bạn không không không, thể đứng với xã hội người ta tại vì cái calorie là cái nó nhãn trước mắt bạn như nè trong bất kỳ một cái gì nó không có calorie hết trong body body thôi này để chữ calorie ừ. ba ba chà bá luôn à, mà các bạn không có biết được là bạn ăn thức ăn mà không biết được lượng calorie tiêu thụ là gì được calorie hấp thu là cái gì cái gì sinh ra mỡ sinh ra như thế nào hoặc cao nhiêu nhiêu ăn cái gì nó mới heo thì trong ngày tôi cần gì tôi tỉnh táo tập trung đúng không thì cái cái cái cái cái food nó có hai loại một cái food từ thực phẩm tự nhiên là cái cách người ta chế biến người ta xào nấu để nó ra được cái miếng hamburger bạn ăn và cái food nó đến từ thực phẩm bổ sung là nó bổ sung những cái nguồn dinh dưỡng những cái nutrition nó còn thiếu mà tự nhiên nó đáp ứng không đủ hoặc là không cân bằng để chúng ta có được cuộc sống tốt hơn đó cái đó đó là cái cực kỳ quan trọng vì thì đối với Duy Nguyễn là một người kiến thức về ờ, dinh dưỡng của tôi nó cao á tự hào luôn á thì để để để sống bằng thức ăn nhanh đó vẫn ok thậm chí tao việt nam tao cũng sống thức ăn nhanh này chứ. được bữa tối ra tử tế thôi chứ buổi trưa ăn tổng gì không đó vậy thì thí dụ như cái nguồn cái nguồn dinh dưỡng của bạn không đủ á bạn ăn mà buồn ví dụ như ổ bánh mì còn cáp không có khỉ gì trên á thì ổ bánh mì không có điểm nó sống đúng không còn giả sử như bạn ăn cái miếng hamburger xong thì miếng hamburger với muỗng này sau buổi trưa bạn sẽ có được cái nguồn năng lượng mà tập luyện mà có giá thành rất là rẻ nó rẻ lắm nói về bên mỹ này đồ ăn nó rẻ không có mắc bữa sau đi nói